Nếu một ngày tôi không còn trên đời này nữa Những người yêu tôi và ghét tôi sẽ thay đổi như thế nào? Giả sử có một ngày khi tôi chết đi Người ghét tôi, họ sẽ nhảy múa Người yêu tôi, họ sẽ khóc như mưa Ngày thứ hai qua đi Thân xác tôi sẽ được chôn dưới lòng đất Người ghét tôi, nhìn thấy mộ tôi Họ chỉ mỉm cười và bước đi Người yêu tôi không dám quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần Một năm sau, thân xác của tôi đã trở nên mục nát Ngôi mộ của tôi có mọc um tùm trong sương gió Người ghét tôi sau khi ăn uống no say Đôi khi vẫn rất khó chịu khi nhắc đến tên tôi Người mẹ còn đây nhưng dường như mẹ xa lắm những ngày tháng mẹ ở bên cạnh mình thì mình lại quá xa cứ lo dệt tương lai lo ước mơ lo chơi giỡn với bạn bè khi mẹ ở cạnh sát mình thì than ôi đường âm dương đôi lối rẽ mẹ còn Chẳng thơm thảo bắt canh rau Mai khuất núi xây mồ to mã đẹp Dỗ cha thì coi nhẹ Nuôi mẹ thì không Cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện Đừng mong đời tốt với ta chỉ mong lòng đủ bao la với đời đừng mong giàu có cơ ơi, chỉ mong mỗi phút thảnh thơi vui cười đừng mong gắn kết với người chỉ mong duyên đến bạn người duyên đi đừng mong không biết sầu bi chỉ mong mỗi niệm đến đi vô thường